chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp khắp ba miền đất nước thì uh, thưa anh em hôm nay uh, trở lại với anh em trên kênh YouTube của công ty điện tử Tuấn Tuân thì uh, tôi xin phép được uh, giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, hỗ trợ anh em uh, chơi các bộ môn như là liêng bịp hoặc là ba cây bịp Đấy, rất là hiệu quả Đấy, hiệu quả nói chung là có thể nói là hiệu quả và kín đáo mà, mà giá cả thì lại rất là rẻ anh em ạ đó chính là chiếc uh, áo đổi bài đây nha trên màn hình của anh em đây đây là một chiếc áo đổi bài đây là mẫu áo phông đổi bài nha anh em áo phông áo thun đổi bài đấy áo thun đổi bài rất là đẹp đúng không ạ đấy. thiết kế này new plan đấy rất là đẹp mẫu mã thì tuyệt vời luôn anh em nhìn này không khác gì một chiếc áo anh em mua ở shop bình thường đâu ạ và shop cái áo này giá của anh em cũng không dưới 500 nghìn đâu anh em đấy vải thì rất là thoáng mát đấy mặc thì ờ, rất là body à, mẫu áo thì à, về sai số ấy, thì có những cái mẫu áo từ 55 cân cho đến 70 ờ, 90 cân Đấy, anh em nào 90 cân đổ lên cũng có thể mặc vừa nói chung là biết size Đấy, size nào cũng vừa Đấy. em nhìn rất đẹp đúng không ạ mẫu mã bên ngoài tem mát còn đầy đủ này Đấy. <clears throat> thì cái áo đổi bài này thiết kế của nó như thế nào thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em xem nhé Đấy, rất là đơn giản thôi nó sẽ gồm một cái motor này cháo đổi hút nhẹ, các lá bài được may liền vào trong Đấy, bằng mắt thường thì hoặc là kiểm tra bình thường anh em không thể nào phát hiện ra được chỉ khi xé áo lột áo ra thì mới nhìn thấy được thôi Đấy, motor này nó được chạy bằng à, pin nhé pin uh, tiểu anh em bốn cục pin tiểu là anh em có thể chạy được rồi pin con thỏ ấy loại nhỏ ấy bốn cục pin anh em có thể chạy uh, thoải mái bình thường Đấy tôi lấy pin lắp và test thử cho anh em luôn anh em nhé bốn cục pin à, ưu điểm của cái ờ, loại áo đánh bài ờ, lắp pin này là nó rất là cơ động anh em anh em có thể đánh ở đâu cũng được Đấy, đi mang theo hết pin thì lại thay Đấy. Nhưng mà anh em yên tâm lắp bốn đầy bốn cục pin này thì anh em có thể chơi đến ờ, vài ba đêm thoải mái thời gian nó rất là lâu tiết kiệm pin lắp vào và test thử cho anh em xem nhé Đấy, bằng mắt thường thì chắc chắn là anh em không thể nhìn thấy được khe cháo đổi hút nhạc các lá bài của nó ở đâu đúng không ạ thì đây tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em nó nằm ở vị trí này này anh em dọc với họa tiết này Đó, rất là kín đáo đúng không ạ khi chơi liêng ba cây mình sẽ tráo đổi các lá bài khi khe đổi bài này Đấy. khe đổi bài này sẽ giúp anh em tráo đổi các lá bài cho nhau Đấy. khi anh em mặc lên người rất là đẹp tôi đã cũng có những cái video mặc áo lên để chơi thử cho anh em xem rồi đấy thì anh em hãy ấn đăng ký kênh và vào kênh để tìm cái video đó nhé đấy. trên kênh của tôi thì cũng có rất là nhiều video giới thiệu về tất cả các dòng sản phẩm cờ bạc bịp thì anh em hãy ấn đăng ký kênh và theo dõi để uh, nhận được những cái khuyến mại lớn cũng như là nhận được những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp mới nhất đón đầu xu thế thị trường nha anh em đấy đây này khe đổi bài của đây đúng ở đây đúng không ạ đây tôi sẽ đổi cho anh em xem này khi anh em đưa vào áo nó sẽ tự động hút này, này pin có vẻ hơi yếu anh em mình sẽ thay pin khác vào vì pin này nó hơi yếu hết điện rồi anh em nhà em nhớ chú ý cho tôi là lắp để lắp pin mới nhé pin khỏe đây ngoài cái mẫu áo này ra thì chúng tôi còn có những mẫu áo như là áo sơ mi đấy áo sơ mi đổi về nhá dành cho những anh em nào mà văn phòng đấy thích lịch sự thì có mẫu áo sơ mi à, mẫu áo sơ mi cũng rất là đẹp áo sơ mi thì được làm rất là lịch sự và kín đáo đây. Đây. kín nha anh em đây này để uh, tháo được pin của nó ra thì ở đây này Đấy. anh em mở ra này Đấy. bên trong cái áo sơ mi làm rất là kín là và đẹp luôn anh em nào mà dân văn phòng ấy, đi đánh bài thì cũng có thể sử dụng cái này nhé mặc đi làm xong rồi tranh thủ ngồi chơi Đấy. rất là tuyệt vời hoặc là những uh, anh những bác nào đứng tuổi thì à, mặc cái áo sơ mi này cũng rất là đẹp Đấy. còn anh em nào mà trẻ trung năng động hoặc là mặc áo phông Đấy. hoặc anh em cũng có thể mua hai áo anh em đổi đi cho nhau Đấy. đổi hôm nay mình mặc áo sơ mi mai mình lại mặc áo phông đúng không ạ rất đẹp đúng không anh em mẫu áo này tuyệt vời luôn Đấy. thì tí nữa <coughs> cách trao đổi của hai áo thì cũng như nhau thôi Đấy, tôi sẽ giới thiệu à, sơ qua cái áo này cho anh em qua cách trao đổi còn những cái chi tiết cụ thể thì anh em cứ liên hệ với tôi hoặc là vào kênh của tôi ấy, tôi có các video hướng dẫn anh em cụ thể cái cách chơi đấy đây này đấy, anh em nhìn thấy không thay pin phát hút rất nhanh lá 7 nhé nhả ra này lá 6 này lá 7 này đấy đổi màu khác đi cho anh em dễ phân biệt đây lá 7 nhé anh em đưa vào này. lá 6 này trao đổi bài rất nhanh và êm motor thì hoàn toàn 100% là motor Nhật nha anh em ừ. cách chơi thế nào cách hao bài ra làm sao thì uh, từng video tôi sẽ uh, tôi đã có những video hướng dẫn anh em cụ thể rồi đấy nút nhả bài này anh em nhìn này uh, nó rất thích hợp với các bộ môn như liêng ba cây đúng không ạ tại sao lại thích hợp đúng không anh em tại vì anh em tráo đổi được các lá bài anh em cảm nhận đi bài mình đang điểm thấp xong mình đổi được một cái lá bài vào điểm cao hơn thì uh, nó đem lại một cái hiệu quả rất tuyệt vời đây tôi sẽ ví dụ cho anh em như thế này để anh em dễ hiểu nhé đây mình sẽ hao được một cái lá át bài khi đi chơi anh em nhớ là anh em sẽ hao uh, trong cuộc chơi nhé chứ không phải là anh em hao anh bài từ trước vào đâu mà là anh em sẽ hao trực tiếp trong cuộc chơi Đấy. khi đang chơi anh em muốn đưa lá nào vào anh em để check hình chữ V này này Đấy. khi ngồi chơi áo nó sẽ nằm ở cái dọc bụng này đấy anh em để cho cháo này cho tôi xong đưa vào áo đưa lại miệng đấy, đưa lại miệng hút nhẹ, cháo đổi này là cái là nó sẽ tự động hút bài còn hai lá đúng không khi bài mình còn hai lá thì xác định là mình úp bài vào bài nọc đúng không chấp nhận mất một ván nhưng mà các ván sau mình sẽ có lá cháo đổi đúng không ạ đấy anh em hãy lựa chọn một cái ván thích hợp nói chung là hãy ván nào cháo cũng được nhưng mà tốt nhất là nên thích hợp để cháo được liêng được sát hoặc điểm cao đấy thì em sẽ cháo đổi đây cháo cho anh em xem nhé anh em nhận được một cái bài như thế này anh em nhìn này bài này là bài gì đúng không anh em bài ác à, ác 2 4 điểm 4 điểm chơi liêng ba cây đều không thể ăn thua đúng không ạ Đấy, nhưng tôi sẽ giúp anh em Đấy, chiếc áo này sẽ giúp chứ không phải là tôi giúp mà tự anh em giúp anh em thôi Đấy, tự anh em biến cái bài 4 điểm của anh em thành một cái sáp 3 Đấy, sáp 3 thì sự lợi hại của nó thì anh em biết rồi đấy cách cháo này đấy, sơ qua thôi nhé hình chữ V đưa lại miệng Đấy, rất nhanh đưa ra Đấy. khi anh em mặc lên người nó sẽ tráo đổi dễ dàng hơn bởi vì cái này mình để dưới đất nên nó hơi hơi ngược tay tí hơi khó tay Đấy, đây anh em nhìn này. rất đẹp đúng không ạ Đấy, bài 3S này đổi lại cho anh em xem nhé check hình chữ V nhé Đấy. xong rất là đơn giản đúng không anh em và app đơn giản thì anh em kết bạn Zalo với tôi muốn đặt hàng thì có thể uh, kết bạn hoặc gọi trực tiếp vào số điện thoại 0844 17 9 hoặc là anh em ở xa thì uh, mình sẽ gửi về được còn anh em nào mà có điều kiện ấy, ở gần thì hãy lên cơ sở để uh, test thử trực tiếp sản phẩm ngoài ra thì anh em sẽ được gặp những người thầy người thợ của Tấn Tuân Casino sẽ dạy anh em với những cái cách đánh kết hợp với cái áo này sao sẽ hiệu quả nhất Đấy hoặc là anh em sẽ được học chia bài bằng tay nghề nếu anh em thích chúng tôi có thể chỉ cho anh em một số đòn chia bài tay nghề truyền chớp rồi ờ, các kiểu đấy anh em thích đòn nào thì cũng có tôi sẽ chỉ thêm cho anh em để anh em kết hợp với ờ, vào cuộc chơi cho nó hiệu quả đấy rất là đơn giản về ờ, mẫu mã áo nãy tôi cũng đã nói rồi đấy có rất nhiều mẫu sơ mi này anh em văn phòng nào thì có thể sử dụng sơ mi đấy sơ mi thì cũng rất là nhiều màu sơ mi caro sọc đỏ đen hoặc là xanh nói chung là rất nhiều mẫu Đấy. anh em yêu anh em có thể uh, mua nhiều mẫu để thay đổi đi cũng được Đấy. rất là nhiều mẫu đẹp sơ mi này rồi áo phông thì cũng vậy rất là nhiều kiểu thiết kế khác đây này chứ không phải mỗi cái kiểu áo như thế này đâu mỗi không phải mỗi kiểu áo nb như thế này là là ấy đánh bài đâu còn rất nhiều lining rồi uh, adidas các kiểu Đấy. bên kho rất nhiều Đấy. mẫu mã rất là đẹp và kín đáo trẻ trung năng động như anh em không khai tùy ngoài shop đâu anh em ạ thì thế em mà hãy nhanh tay hãy liên hệ với mình để đặt hàng áo đổi bài nha anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được cái nhiều khuyến mãi lớn xin chào toàn thể anh em